Xin chào anh em Đấy, Cái video này để giới thiệu cho anh em thêm một cái bộ hột tài xỉu mới nhất bên tôi mà đang cho ra mắt anh em thì cái bộ hột tài xỉu này nó cũng như bao cái bộ hột tài xỉu mà anh em sử dụng nó anh em đi lắc thôi Đấy, cái bộ hột tài xỉu mà anh em đi lắc thì là cần là cái tỷ lệ đi đều cái tỷ lệ ra bảo và cái tỷ lệ anh em có thể lắc tài lắc xỉu theo ý muốn của anh em nhé đó thì cái bộ hột tài xỉu này nó cũng vậy thôi nó cũng là cái bộ hột tài xỉu hoàn toàn không tang đi đều tỷ lệ ra bạc cao và anh em giữ tài giữ xỉu được Đấy, của cái bộ hột tài xỉu này và cái hay ở, ở cái bộ hột tài xỉu này đó chính là nó có thể phá vỡ được hoàn toàn những cái bộ những cái thế hột tài xỉu khó nhá anh em đi chơi tài xỉu rồi anh em đi lắc tài xỉu thì anh em cũng đã biết được cái những cái thế hột tài xỉu khó là những cái thế hột tài xỉu như thế nào đấy là những cái thế hột tài xỉu mà mặc định của nó khi mà anh em đi lắc ấy thì là nó phải lên tài hoặc là phải xuống xỉu đấy đấy là những cái thế hột tài xỉu khó đấy thì ngày hôm nay tôi giới thiệu cho anh em cái bộ hột tài xỉu uh, hay này đấy, đây là cái bộ hột tài xỉu hay mới nhất 2020 này bên tôi cho anh em đi, đi chơi tài xỉu anh em đi lắc tài xỉu anh em có tỷ lệ giành chiến thắng và bớt đi phần nào cái sự hoang mang hay là cái sự mất tự tin của anh em khi mà anh em gặp phải những cái thế hột khó đấy nhá đấy thì à, à, tôi cũng vào tôi test cho anh em cái à, tăng tích của cái bộ hột tài xỉu hay này nhá thì à, tăng tích của nó khi mà anh em đến sân chơi thì là cái mà thử tăng tích của nó chính là cái nam châm này thử nam châm này nước muối này dọi đèn nhá sẽ dọi đèn cho anh em này. Đó bộ hột cực kỳ trong Đấy, cực kỳ trong đúng không anh em nước muối này Đó. Đó. thử uh, dọn đen xong giờ sẽ thử cho anh em nước muối đấy, đấy anh em đã nhìn thấy đây đấy, nước muối mặt nào cũng nổi hết anh em nhé không chuyên về cái mặt nào cả đó đó đúng không ok thì thực ra làm video này cái thử tăng tích này nó cũng khá là mất nhiều thời gian của anh em để làm video nhé thì ờ, nói chung là có những cái video mà tôi không làm thử tăng tích thì ờ, tôi cũng để để nói qua cho anh em về cái bộ hồ tôi Đấy, thì cái video nào cũng thế thì anh em nào muốn ờ, tìm hiểu thêm thì là anh em cứ liên hệ với tôi qua số điện thoại trên nhé đảm bảo với anh em luôn Đấy, nhá. đó cái phần thử tăng tích của cái bộ hột tài xỉu nó đã xong Đấy, thì à, anh em bây giờ cùng với tôi đi vào test cái bộ hột tài xỉu này Đấy, test thứ nhất là tôi sẽ test cho anh em những cái thế hột tài xỉu khó những cái hột tài xỉu khó là như thế nào khi mà anh em đến sân chơi này anh em đi lắc thì những cái bộ hột tài xỉu to như thế này ví dụ như cái thế hột 556 hay là 665 đấy, 456 thì là những cái thế hột đấy là những cái thế hột tài xỉu khó khó là vì sao là vì khi mà anh em gặp những cái thế hột này anh em có thể là có những cái bộ hột tài xỉu có anh em có phần trăm qua nhưng cái bộ hột tài xỉu nào mà không qua được thì là anh em lắc cái thế hột này thì mãi mãi 7 đến 8 80 phần trăm là nó về là nó đứng ở tài cho anh em nhé anh em không thể xuống được cái thế hột này nhé anh em không thể xuống được cái thế hột này thì à, thì đây tôi cũng uh, chuẩn bị cho anh em một cái bộ hột uh, bộ hột uh, chợ Đấy, để tôi sẽ phân biệt luôn cho anh em cái thế hột tài xỉu khó đây là cái bộ hột của tôi để bộ hột tài xỉu hay thì khi mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu này chỉ cần cái lắc bình thường của anh em thôi Đấy. là nó có cái tỷ lệ phần trăm về xỉu cho anh em là 80 phần trăm nhá đó 124 đúng anh em đấy tôi sẽ thử cho anh em cái hột uh, chợ này Và rồi là thế nó nhỉ thế 556 đúng không anh em đấy thấy nhá thế 556 thì cũng là cái cách lắc bình thường thôi xem là cái tỷ lệ nó phần trăm nó về cái gì nhá đó thì nó vẫn đứng ở cái thế là 356 nhá thử cho anh em lại bán nữa đấy lại 456 đúng không anh em nói chung là cái tỷ lệ phần trăm của cái bộ hột tài xỉu uh, chợ khi mà anh em lắc hay là những cái bộ hột tài xỉu mà nó nó nó không mang lại hiệu quả cho anh em thì là cái tỷ lệ phần trăm của nó lên đứng ở tài khá là cao nha đấy thì tiếp tục với anh em cái thế tiếp theo là thế hai ba năm đi nha cái thế này thế rất là nhiều anh em sợ nha thì tôi sẽ lắc cái cách lắc bình thường thôi nhá cái cái lắc chuyển hoặc là anh em lắc bình thường cũng được nhá đây đó không có một chút gì gọi là nghệ thuật cả Đấy, mở cho anh em xem nó là cái gì đó bạo à, tôi nhìn nhầm xin lỗi anh em nó 8 nút Đấy, 332 thì đó là cái cách lắc mà đó là cái cách lắc mà anh em lắc cái bộ hột tài xỉu hai này nó có cái phần trăm ngược lại so với những cái thế hột khó Đấy. thì uh, anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ hột này thì anh em cứ liên hệ với tôi hoặc là anh em đến cỡ tại cơ sở tôi bên xe miền Tây thì ờ, tôi sẽ chỉ cho anh em cái cách mà anh em có thể đi lắc tài xỉu anh em luôn luôn anh em giành chiến thắng nhá Đấy, thì cái bộ hột này tỷ lệ đi đều của nó Đấy, 554 trái này sẽ về xỉu Đấy, 124 lên tài 80 trăm là tài Đấy, 345 trái này đứng xỉu 126 Đấy, 245 Đấy, đây là cái bộ tài xỉu hay mới nhất 2020 này dành cho anh em đi làm tay cái anh em đi lắc tài xỉu để